đây nè coi chỉ cho cô coi cái này bị đỏ luôn nè sóc xong nè cô bấm nó lên đây cô thấy ở trong này nó chỉ có mỗi cái đốm đen thôi nè một đốm đen là ba đồng trắng nè đó còn vừa lỡ nhưng mà bấm lên nó bị sáng á, thì cô bấm vô số 1 là nó sẽ tối đi bấm vô số 1 là nó tối đi nha à sóc lên nè trong này có hai đốm đen nè đánh sắp đôi mình chỉ nhìn cái đốm đen thôi mình đừng có nhìn cái đốm trắng tại vì cái đốm trắng nó màu đỏ nó không thấy đâu nè cái này ba đen nè đó phải gì, phải gì